Ngày 26 tháng 6 năm 2021 đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển thần tốc của bất động sản Tuấn 123. Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong, đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên ngành môi giới bất động sản thổ cư chuyên nghiệp tại Việt Nam. Một thập kỷ phát triển không phải là chặng đường quá dài, nhưng đó là thành quả của cả một quá trình chiến đấu, lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ của hơn 5.000 anh em Tuấn 123 trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hãy cùng nhau nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển thần tốc của bất động sản Tuấn 123 trong suốt 10 năm qua. Năm 2013, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn 123 được thành lập tại thủ đô Hà Nội. Năm 2015, Tuấn 123 được vinh danh giải thưởng Top thương hiệu Hà Nội Việt Nam. Năm 2017, Tuấn 123 tiến hành cổ phần hóa. Lần đầu tiên tên gọi công ty cổ phần Tuấn 123 xuất hiện trên thị trường. Cũng trong năm này, trụ sở miền Nam, bất động sản Tuấn 123 được ra đời. Chỉ trong thời gian ngắn đã bao phủ hoàn toàn thị trường thổ cư thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ tăng trưởng đạt bốc 3 con số ở các năm tiếp theo. Năm 2018, Tuấn 123 tiếp tục được gọi tên ở đấu trường quốc tế khi lọt top thương hiệu nổi tiếng ASEAN. Giải thưởng quy mô khu vực được diễn ra tại đảo Quốc Sư Tử, Singapore. Cũng trong năm này, Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản được thành lập. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tuấn 123, đồng thời cũng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản, là viện trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Cú bắt tay lịch sử giữa Tuấn 123 và Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản là tiền đề vô cùng vững chắc của một doanh nghiệp bền vững lấy tri thức làm nền tảng. Năm 2019, công ty lữ hành quốc tế Việt Nam Number One ra đời với các sản phẩm vô cùng độc đáo như du lịch hiếu thảo, du lịch như vua. Hệ sinh thái của Tuấn 123 chào đón một thành viên vô cùng chất lượng với sứ mệnh nâng tầm du lịch Việt, quảng bá một Việt Nam tuyệt vời đến du khách quốc tế, đồng thời đưa cơ hội xuất ngoại đến hàng triệu người dân Việt Nam. Chương trình chinh phục đèo Hải Vân, một trong bốn đại sự kiện thường niên của Tuấn 123, trong năm 2019 cũng đã xuất sắc ghi danh kỷ lục Guinness Việt Nam với sự kiện hơn 3.000 thành viên công ty cùng lúc chinh phục đỉnh đèo Màu áo truyền thống của Tuấn 123 phủ đỏ cả núi rừng Hải Vân Quan, tạo nên một sự kiện chinh phục có 102, vô cùng độc đáo. Cũng trong năm 2019, Tuấn 123 đánh dấu bước đi vô cùng vững chắc trong tiến trình vươn ra quốc tế. Khi trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc và Hiệp hội Môi giới Bất động sản Hàn Quốc, Tuấn 123 vinh dự đại diện Việt Nam tham dự hội nghị Trung, Nhật, Hàn về các vấn đề nhà ở trong tương lai, khẳng định tầm vóc của một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Năm 2020, giải thưởng top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam được tổ chức bởi Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, cơ quan hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ các thương hiệu có uy tín. Một lần nữa gọi tên Tuấn 123 là một trong những thương hiệu nổi bật nhất trong thị trường bất động sản tỷ đô của Việt Nam. Cũng trong năm 2020, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty của phần Tuấn 123, vinh dự nhận được giấy khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hà Nội. Năm 2020 đánh dấu hai cú bắt tay lịch sử của bất động sản Tuấn 123 với Ngân hàng Hàng hải Việt Nam MSB và Đại học Kinh tế Quốc dân cùng với các đơn vị top đầu của ngành tài chính ngân hàng và đào tạo nhân lực, tạo nên chuỗi giá trị cộng hưởng, tạo đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển bền vững và vượt bật của cả ba bên. Với sự đầu tư vô cùng bài bản cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, với nòng cốt là các cấp lãnh đạo có chuyên môn và tầm nhìn vượt trội. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trên toàn thế giới, con tàu Tuấn 123 vẫn luôn được trẻ lái hết sức vững vàng, duy trì mức tăng trưởng đáng mơ ước và có những đóng góp vô cùng thiết thực vào công cuộc lao động và chống dịch song hành của đất nước. Chúc mừng sinh nhật thương hiệu Tuấn 123, chúc mừng 5.000 anh em Tuấn 123, chúc mừng những cánh chim không mỏi đã cùng nhau xây dựng một môi trường vô cùng tuyệt vời. Để ngày hôm nay, khi thương hiệu Tuấn 123 vang lên, không chỉ để gọi một doanh nghiệp có đạo đức, không chỉ để gọi một môi trường làm việc với văn hóa tuyệt vời, mà khi nhắc đến Tuấn 123 là nhắc đến cả một sự tự hào.